Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Như Ngọc đến từ chuyên mục đánh giá dự án được thực hiện bởi bất động sản.com.vn. Chúng tôi đã và đang thực hiện đánh giá rất nhiều dự án trên khắp mọi miền nhằm mang đến những cái nhìn thiết thực, bổ ích và hiệu quả dành cho người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản hiệu quả. Có thể nói Long An đã và đang là đất lành của nhiều doanh nghiệp uy tín trong cả nước bởi vị trí chiến lược kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, là cửa ngõ nối liền giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và hơn thế nữa, Long An còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát huy các động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung. Bức tranh về hạ tầng giao thông của tỉnh cũng ngày càng khởi sắc với nhiều các à, dự án lớn tuyến đường như là quốc lộ 1A, quốc lộ 50, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây đã và đang góp phần rất lớn vào việc thu hút đầu tư tăng trưởng vận chuyển cửa hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần quan trọng cho tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020. Trước khi đại dịch toàn cầu Covid-19 bùng phát, Long An liên tục tăng trưởng và có những chỉ số ấn tượng. Cụ thể vào năm 2018, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt tới 10,36% và được xếp vào nhóm các tỉnh hàng đầu cả nước Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Long An vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng cao lên đến 5,91%, tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ những nhà đầu tư và làn sóng FDI không ngừng chảy về tỉnh. Và hôm nay tôi sẽ đánh giá về một dự án đang được rất nhiều người quan tâm tại Long An, đó chính là dự án Taka Garden Riverside Home. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu với bất động sản.com.vn. dự án Taka Garden Riverside Homes, khu dân cư bên sông Cát Tường Phú Viên, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Tân An với hai mặt tiền đường Đinh Viết Cừu, đường vành đai ven sông. Vừa được bao bọc bởi sông Vàm cỏ Tây xanh mát trong lành, dự án còn có vị trí thuận tiện kết nối quốc lộ 1A, trục giao thông chính kết nối thông suốt với thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí này, cư dân Taka Garden Riverside Homes có thể dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch khác như là quốc lộ 62, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Bến Lức Long Thành, đường vành đai 3, vành đai 4. Dự án liên kề bệnh viện Đa khoa Long An, trường tiểu học Bình Tâm, trường trung học phổ thông Tân An. Từ dự án chúng ta mất 5 phút đến trung tâm hành chính thành phố Tân An, trường cao đẳng công nghệ La Đét, siêu thị cấp mắt Tân An, trung tâm thương mại Vincom, thế giới di động, siêu thị điện máy xanh mất 10 phút để đến công viên phường 3, phường 5, bến xe Tân An, công viên tượng đài Long An, hệ thống ngân hàng, chợ, nhà hàng, khách sạn. Mất từ 80 đến 90 phút đến chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đánh giá của bất động sản.com.vn, dự án Taka Garden Riverside Home có một vị trí khá đẹp, phong thủy tốt, được bao quanh bởi dòng sông Vàm Cỏ Tây, mang đến một không gian sống trong lành mát mẻ. Taka Garden Riverside Home có tổng diện tích 13.620m2, đất công trình công cộng 2.108m2. Đặc biệt, dự án chỉ có 111 căn nhà phố liền kề, được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật. Khu vườn Nhật với thiết kế đặc trưng, tĩnh động là điểm nhấn độc đáo của Taka Garden Riverside Homes. Tại đây, từng chiếc ghế ngồi, sỏi, đá, gạch lát, từng gốc cây ngọn cỏ đều được các kiến trúc sư Nhật Bản cân nhắc, lựa chọn kỹ càng nhằm mang đến khu vườn thư giãn, nơi chia sẻ, giao lưu và kết nối thân tình của riêng cộng đồng cư dân. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, tiện ích nội khu được phát triển khá đa dạng theo những tiện nghi như sau. Khu vực đậu xe, trạm xử lý nước thải, công viên tiêu chuẩn Nhật Bản, khu trò chơi trẻ em, khu tập thể dục, đường chạy bộ ven sông, khu vườn thiền, khu thư giãn, ghế taka, đài vọng nguyệt, BBQ ngoài trời, sofa và bàn ăn ngoài trời và các tiện ích khác. Theo đánh giá của bất động sản.com.vn, các tiện ích nội khu của Takagarden Riverside Homes khá đa dạng, đáp ứng được các nhu cầu của cư dân sinh sống tại đây. Dự án Taka Riverside Homes với thiết kế đa dạng diện tích từ 64m2 trở lên. Hiện tại, Như Ngọc đang có mặt tại căn nhà phố với diện tích là 64m2, một trệt một lầu. Và ở bên trong có gì, xin mời quý vị hãy cùng theo chân Như Ngọc để cùng tìm hiểu nhé! Một điểm đặc biệt đây là khu nhà ở chuẩn Nhật thông minh đầu tiên tại thành phố Tân An với lối thiết kế tối giản nhưng vẫn mang đầy tính sáng tạo. Từng ngóc ngách trong căn nhà được thiết kế một cách vô cùng hợp lý, tận dụng từng cm, luôn đảm bảo rằng phòng khách luôn rộng rãi, phòng bếp luôn thoáng mát và phòng ngủ vô cùng ấm áp. Đặc biệt, các căn nhà phố tại Taka Riverside Homes được trang bị thiết bị nhà thông minh Smart Home Lumi chỉ cần một nút chạm, cư dân ở đây có thể trải nghiệm một không gian sống tiện nghi. Theo đánh giá của Như Ngọc, các căn nhà phố tại Taka Riverside Homes có thiết kế hợp lý, tận dụng công năng của từng chi tiết trong nhà. Hiện tại, Taka Garden Riverside Home đang có mức giá bán dao động là từ 2 tỷ đồng trên một căn và tùy từng diện tích sẽ có từng mức giá khác nhau. Theo số liệu thống kê của bất động sản.com.vn, một số dự án xung quanh khu vực có mức giá như sau. Dự án Long Phú Residence 36 triệu trên 1 mét vuông, dự án Elite Life 39 triệu trên 1 mét vuông, dự án Green City Long An 32 triệu trên 1 mét vuông, dự án The Burn Riverside 41 triệu trên 1 mét vuông. Theo đánh giá của bất động sản.com.vn, giá bán tại dự án Taka Garden Riverside Home khá là cạnh tranh. Với hơn 2 tỷ đồng và chính sách thanh toán linh hoạt, quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà phố liền kề nằm trong khu dân cư biệt lập. Nếu khách hàng có nhu cầu sẽ được hỗ trợ tài chính từ đơn vị đối tác chiến lược ngân hàng Vietcombank, gói vay là từ 70 đến 90% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm và lãi suất ưu đãi. Như vậy, cơ hội sở hữu nhà phố sẽ đến gần hơn với quý khách hàng, đặc biệt khi quỹ đất càng hạn hẹp và Long An ngày càng phát triển. Về tiến độ xây dựng, các tường rút đang à, gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng để bàn giao sản phẩm. Và theo như tôi quan sát thì các căn nhà phố tại đây đã được hoàn thiện gần hết. Hiện tại, dự án đã có giấy phép xây dựng pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch, đất đã chuyển mục đích sử dụng 100%. Thời gian ra sổ từ 12 đến 24 tháng tùy giai đoạn và dự kiến bàn giao trong năm 2021. Nếu có tài chính từ 2 tỷ và đang lựa chọn một nơi an cư tại Long An, thì Takagarden Riverside Home là một sự lựa chọn tốt. Ngoài mua để ở, bạn có thể cân nhắc mua để đầu tư bởi trong thời gian gần đây, quỹ đất tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là Cần Thơ ngày càng hạn hẹp, xu hướng đầu tư về các tỉnh giáp ranh thành phố ngày càng nhiều. Và Long An là một điểm đến hấp dẫn mới khi nơi đây hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.